một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi Chúng ta đi cả gia đình luôn Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu Và giá thì chỉ có hơn 100 triệu thôi thưa quý vị nhá Giá hơn 100 triệu mà chúng ta chọn một chiếc xe vừa đi à, Nó bền bỉ này Máy móc ít hỏng vặt này Và lại tiết kiệm nhiên liệu thì Isuzu là một trong cái sự lựa chọn hàng đầu luôn quý vị nhá Và tính đến thời điểm này thì cái form dáng của chiếc xe này thì cũng còn khá đẹp thưa quý vị Chưa bị mất form đâu quý vị Form dáng của nó cũng còn rất là đẹp đấy thưa quý vị lốp treo đằng sau nhìn cực kỳ là khỏe khoắn và thể thao đấy một chiếc xe có thể nói là trong thời gian vừa qua chúng tôi bán rất rất là nhiều luôn thưa quý vị nha về đến đâu là cái sản phẩm này có thể nói hết đến đấy luôn đang rất là hot luôn được rất nhiều người săn đón và ai là fan hâm mộ của cái dòng xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này thưa quý vị nó có một cái màu đen cũng là một trong cái màu đẹp nhất của cái dòng Isuzu này thưa quý vị Sản xuất cuối năm 2005 thưa quý vị đã lên form mới rồi Đèn to mắt liếc Vành chrome rồi thưa quý vị nhá Đấy, Và điều đặc biệt nữa cái dòng này thì Nó được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam Ở cái tính bền bỉ và động cơ uh, lành tính Siêu tiết kiệm nhiên liệu thưa quý vị Đấy. Với sản phẩm này chúng ta mua về chúng ta sử dụng luôn Chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác Thưa quý vị chúng ta sử dụng luôn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 và khớp khít luôn điều đó chứng tỏ chiếc xe này không hề đâm đụng chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe không đâm đụng nha quý vị nha không ngập nước máy số đại chất máy số gầm đại chất luôn thưa quý vị Đấy, sản xuất 2005 đây cái đèn pha của nó đây đó là đèn à, bắt liếc đèn to bắt liếc rồi kể cả cái đèn gầm phía dưới đây rất là đẹp luôn Đấy, không bị hoen ố hay bị nứt vỡ gì đâu thưa quý vị nhá cái mặt ga lăng này nó cũng khác thưa quý vị được uh, nạp cái vành viền chrome vào nhìn rất là sáng xe và trẻ trung khỏe khoắn thể thao thưa quý vị Đấy, cái đèn à, pha bên à, lái đây quý vị cũng còn tương đối được nhá quý vị nhá Đấy, cái đèn gầm đây ba đợt sốc thì chúng ta thấy còn khớp khít không bị đắp ma tít nhiều và cũng không bị xô lệch gì đâu thưa quý vị và bây giờ sẽ là cận cảnh phía sườn xe từ phía trước Đấy, chúng ta thấy thân vỏ nó rất mỏng luôn cam kết với quý vị là ờ, chưa hề có bị có chút mắt tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Đấy, vỏ rất căng luôn keo chỉ thì cam kết quý vị là zin đến gần như 100% luôn máy đại chất nha quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy như vậy thân vỏ căng đét luôn xi nhan tích hợp trên gương vành inox đây và chúng ta thấy chưa lốp của nó rất đẹp khoang lốp đây cũng còn xanh lét luôn từ quý vị nhá đầu sắt xi các cái lỗ còn tròn xoe luôn lốp còn đến trên 90 phần trăm và lên 2005 thì nó đã là vành chrome rồi thưa quý vị nhá còn khá là sáng không bị xước xác gì đâu thưa quý vị hay nứt vỡ gì đâu quý vị ba ga bệ bước đầy đủ tem còn khá là nét đây chúng ta thấy tôi quay cận cảnh để quý vị các bạn theo dõi Đấy, chúng ta chỉ cần xem kỹ cái video của chúng tôi là có thể gọi điện mua được rồi quý vị nhá đấy đây đấy đến cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy rất là sáng luôn đây lốp của nó đây còn đến 70 phần trăm vẫn là vành chrome nha quý vị nhá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 mua về chúng ta sử dụng luôn thưa quý vị Đấy, thân vỏ còn căng đét luôn quý vị nhá một chiếc xe tầm giá SH giờ đã 120 triệu rồi đây gót khoang lốp tôi đang chỉ tay cua lốp còn zin nhá quý vị nhá chưa hề bị đắp mặt tít đâu đây gót khoang lốp đây gầm của nó đây sáng trưng luôn quý vị nhá lốp đây cũng còn tương đối dày và cái vành của nó đây đấy, vành chrome các nắp chụp nó răng còn nguyên luôn thưa quý vị nhá bệ bước rất là đẹp luôn đấy tiện đây thì tôi quay đây Chúng ta thấy sắc xi của nó đây ấy Sáng trưng cho thưa quý vị Không một vết mặt mục nha quý vị nhá Sáng trưng tất cả một lượt luôn quý vị nhá Đây gầm sáng trưng Và rất là khô ráo nha quý vị nhá Chưa hề có một vết mọt mục luôn thưa quý vị Đấy và cái lốp trước của nó đây quý vị Cũng còn khá đẹp và rất dày luôn 90% luôn Khoang lốp đây không bị mọt mục đâu Và cái mặt la răng của nó đây Đấy cũng còn rất là sáng luôn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 sau đó chúng tôi đi vào phần nội thất của chiếc xe này để truyền tải đến cho quý vị ngay sau đây. Đấy, thân vỏ còn khá đẹp nha quý vị nhá. Tôi quay rất là kỹ đấy. Chúng ta xem xong. Đấy, hoặc là chúng ta có thể nhờ người xem cái video này nhưng nhờ những người người ta am hiểu về xe đấy. Người ta chỉ cần xem cái video của chiếc xe này là người ta cũng đánh giá được chất lượng của chiếc xe này rồi. Chiếc xe này thì quá là bền bỉ luôn thưa quý vị chúng ta mua được chiếc xe này thì hoàn toàn yên tâm và chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị luôn nhé quý vị nhá à, cho nên là quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong đây chúng ta thấy cái mặt táp lô của nó đẹp chưa đấy màn hình cam lùi đầy đủ hết nhá đây đây có màn hình này đấy đây là màn hình cam lùi này đấy đầu DVD này đấy táp lô của nó đây chúng ta thấy nhựa nhiếc còn rất là sáng và tươi nhé đã được bọc vân gỗ khá đẹp đấy và cái hàng ghế thứ nhất đây đấy, đã được ờ, người ta trải một cái ghế massage ngồi rất là êm ái và uh, ờ, man mẻ thưa quý vị đây cái tắp bi cửa của nó đây ta rất là thấy chưa rất là sáng luôn nha quý vị nhá kể cả là cái uh, tắp bi này keo chỉ thì cam kết với quý vị là đây kể cả phần phía dưới này đây không thấy có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy, kể cả là cái táp đi đây hàng ghế thứ hai đây được may đỏ đen phối hai màu khá là thể thao thời trang và sang trọng luôn quý vị Đấy, cái táp đi cửa sau đây chúng thấy chưa cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá keo chỉ của cánh sau đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá Đấy, kể cả cái phần phía dưới này như vậy đây khoang lốp đây sáng trưng hết thưa quý vị và chúng tôi luôn truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh thực tế nhất của những chiếc những cái sản phẩm của chúng tôi đến cho quý vị đây chúng ta thấy chưa đấy tắp lô của nó đây hàng ghế thứ nhất đây đấy được tắp đi cửa cánh lái đây quý vị các cái à, phím bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng không bị mòn mờ đấy keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị ấy thì cả là bên dưới này đây quý vị cũng zin đét luôn nha quý vị nhá đấy, và đây hàng ghế thứ hai đây trần của nó đây điều hòa điều hòa ba vùng quý vị nhá được chia đến từng chỗ ngồi một luôn kể cả là hàng ghế thứ ba đây cũng còn rất đẹp luôn không bị uh, rách vá gì đâu thưa quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn từng phần từng chi tiết chúng tôi truyền tải để cho quý vị đây cái cốp sau đây quý vị đấy, rất sáng luôn quý vị nhá keo chỉ đây đấy cái tắp đi cửa của nó đây đấy rất là đẹp luôn hai bên hông của nó đây không có bị đinh tán ở đây nha quý vị nhá đinh tán của bên hông này cũng vậy còn nguyên zin luôn quý vị keo chỉ thì không nói đến rồi zin đét đèn đẹp luôn không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu thưa quý vị đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn điện tư nhân chính chủ và bây giờ xin phép quý vị tôi sẽ đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ quý vị nhá Đấy, đi vào phần động cơ thì chúng ta mới thấy được cái chất của chiếc xe này như thế nào thưa quý vị đây tôi nổ máy lên Đấy Để nhẹ cái đã nổ rồi thưa quý vị nhá Tắt đi cửa đây Các cái cửa gió điều hòa Rồi à, cái mặt à, Tắp lô đã được bọc vân gỗ rất là đẹp luôn Đây cần số đây Các con số các dãnh số còn quá là rõ ràng luôn Tắp đi cửa đây quý vị Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Màn hình cam lùi đầy đủ hết thưa quý vị Đây tôi thử lùi cho này Đấy đấy rất là nét nha quý vị nhá đấy rồi đầu ở đây đấy đầu đầu đĩa màn hình đầy đủ hết quý vị nhá đồng hồ tua máy thì lúc nào cũng nằm ở 8 đến 900 vòng trên một phút gương kính chỉnh điện đầy đủ hết thưa quý vị nhá còn bây giờ tôi đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn máy nổ rất là êm đấy đây đây đây máy đang nổ quý vị nhá còn rất là sáng nhá và khô ráo nhá không có một vết dầu mỡ gì đâu quý vị máy nổ không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây các con tem của nó đây các lỗ bấm này quý vị các con chột xe luôn quý vị nhá các lỗ bấm này đây lỗ bấm này keo chỉ của nó đây lỗ bấm này tem của nhà sản xuất đây Đấy, hai bên hông má của nó đây tăng đét luôn quý vị nhá đây các đây Đấy, đây hai bên má của nó đây răng của nó đây quý vị nhá các lỗ bấm con xe đây tem của nhà sản xuất đây đinh tán đây đấy đầy đủ hết quý vị nhá đấy không hề bị dâm đụng gì đâu quý vị nhá cam kết với quý vị luôn đấy máy đang nổ nhá máy nổ cực ngon luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đấy dòng Isuzu này thì máy thì cực mềm rồi đấy và quý vị các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Isuzu Highlander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 đều rất là đẹp luôn và giới thiệu rất kỹ luôn đấy và quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này thưa quý vị đây hàng ghế thứ nhất đây tắp đi tắp lô tắp đi cửa đây quý vị rất là sáng luôn keo chỉ không tính đến rồi dìm đến 100% luôn không mất một phân cửa đóng rất là nhẹ nhàng nha quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây rất đẹp tắp đi cửa đây đó